em Anh sẽ cố bước qua buồn đau khi màn đêm buồn lạnh xa Và ngày mai thức giấc không còn nhớ em Những kỷ niệm sẽ qua mau Nếu ngày sau con tim lại đau yeah. đừng để con tim lại đau